Hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2022 à, Ngô Tú Kiệt à, về góp về Nam Cali để à, trả lễ cảm ơn quý vị đã mỗi tuần rất là nhiều các bác, các chú, các anh chị à, lên thăm viếng Phi Long Sơn nhưng mà tặng thời Phi Long Sơn mình à, chưa có được mở cửa thì lo lo việc về đây thăm quý vị mình ở ngoài này cũng vui nè nó rồi ok thì à, nhỏ mà chủ à, chủ yếu là về là đây thăm miền Nam Cali thì à, cũng à, diện kiến rất là nhiều người muốn về thiên long sơn mà về đi khó khăn đi là năm tiếng nữa mỹ này sức khỏe với ờ, lái xe đường ờ, dài rồi mấy bác lái không nổi lâu lâu thì về đây chơi có mấy chuyện khác rồi gặp chung lại một cuối tuần vậy đó Hello. nói bằng cái này sư phụ đi cái này hello oh hello hello hello hôm nay uh, à, nghiệt mở cho tất cả các quý vị muốn hỏi bất cứ câu hỏi nào từ trên trời dưới đất dưới địa ngục nhưng mà trước khi à, à, trước khi à, vấn đáp thì có ôn lại nha giống như mình ôn bài vậy cái bài nó dài nhưng mà mình à, tóm tắt thôi cũng không hay ta máy dởm cái gì vậy Hello. ok rồi đó là con rồng cháu tiên từ 9.000 năm nay lưu lạc từ ở bên nước tàu chúng ta là con cháu của vua thần nông con của thiên thượng thượng đế rồi chúng ta thời đó vua hiên nhiên vua thần nông lập ra dân tộc việt nam 100 giống dân đó là giống uh, uh, lạc việt rồi mình bị người hoa hạ đó là người tàu bắc kinh bây giờ á nó đánh đuổi nó chạy dài dài xuống tới uh, sông dương tử phần nửa bờ sông dương tử xuống đây rồi nó đến dài xuống cho tới bây giờ mình còn hà nội cho tới hà tĩnh thì tất cả các chư vị thần thánh thời xưa đó đã đi với mình từ thời đó tạo ra cái dna của giống dân ờ, việt nam thì các cái gì khi những đứa con ờ, của các ngài lưu lạc dài tới hôm nay từ Hà Nội năm tư lưu lạc vô miền Nam rồi từ miền Nam sau 75 mình lưu lạc qua đây bây giờ khắp năm châu thì đó là một cái sự uh, nhiệm màu các ngài tái sanh rất là nhiều đời nhiều kiếp lẫn lộn trong dòng đời của chúng ta đến ngày hôm nay các ngài sẽ lưu lạc ra hải ngoại và đưa các con của các ngài trở về nước Việt lại thì chế độ sắp sửa hết cái contract với thượng đế rồi Hồ Chí Minh 80 năm là xong thì cho nên các ngài cho việc ra nói để cho mọi người khắp năm châu 6 triệu chim hiền chuẩn bị đó là cái, cái, cái câu chuyện tại sao kiệt từ bắc Cali bây giờ bữa nay về Nam Cali là vậy thì à, cũng như mình từ ở bên Tàu rồi mình bị người Tàu ăn hiếp đẩy dài xuống cho tới à, tới nước Việt tới à, Hà Tĩnh Huế Quảng Trị khúc đó nhưng khi à, cá lớn ăn hiếp cá nhỏ cá nhỏ ăn hiếp cá bé thì lúc đó ngài trạng trình á lúc mà trình nguyễn văn chánh á thì à, ngài trạng trình tức là đức thầy nghe mở bên tàu à, đức thầy tức là ngài à, gia cát lượng lưu bá ôm nhưng mà phật về nam phật không ở bên tàu nữa phật thích nước nam tại vì nước nam sau này nhỏ mà lại rất là có nhỏ thì lúc đó ngài Văn Trình mới à, nói với à, chú Nguyễn Hoàng là Hoành Sơn dạng đại Hoàng Hoành Sơn nhất đái quảng đại dung thân thì từ đó mười à, chín chúa 13 đời vua của nhà Nguyễn mở mang bờ cõi miền Nam dài cho tới mũi Cà Mau ngày hôm nay là mình tiêu diệt khoảng ba bốn dân tộc trong đó cái dân tộc mà có dân số đông hơn mình đó là người chim thành thời minh mạng muốn uh, giết hết người chim thành á, thì một người lính uh, bình thường thôi thì phải chém bốn cái đầu của người chim thành thì mới uh, lãnh được cái lương tháng đó tức là hai tháng một năm là ông chém ít nhất cũng bốn chục cái đầu đó là đó là vua chúa nhà nguyễn khi mình tạo cái nghiệp sát sanh quá nặng thì đến khi mà Hồ Chí Minh nhận hợp đồng với cha thiên Thượng để mà xả cái nghiệp cho chúng ta hôm nay 80 năm cũng hết á là tự vì cơ vận ở ờ, khắp quả địa cầu này nó phải đi đồng bộ thay đổi là thay đổi một lượt chứ không có quốc gia mỗi quốc gia thì từ lâu nay ba năm nay thì nói cái đó mà cái đó khó à, những nhà chính trị của thế giới những uh, Pentagon hay CIA hay là cả những nhà phân tích gia đây họ chỉ cập nhật tin tức và nhìn trước nhìn sau chừng vài tháng là hiểu rồi chuyện nói chuyện nói một cái đoạn đường dài luôn thì ở đây á mình nghe đài này đài này đài trên trời còn xuống mình nghe đài dưới đất mình thấy nó ngược lắm hiện nay putin còn à, với tập chính bình còn hùng hổ nó không vậy xong giỏi ba năm trước uh, nó là thật sự nhưng mà hôm nay nó tàn rồi nghe bây giờ cũng thua dương hẹn tập trung bình chiến thắng nhưng mà lại thua như bê đinh chiến thắng mà lại thua đó là bao nhiêu cái mà hiện tượng mà con người vẫn chưa có chịu học và không có chịu tỉnh thức tỉnh thức tức là nhận uh, à, admit tức là mình thừa nhận đó là mình có giỏi cái nào mưu mô tính toán giỏi cái nào cũng không có bằng ông trời thì chủ yếu thiên hướng kiệt ngôi kiệt ra đời ba năm nay là gì cha dạ, và dạ, chư phật và dạ, sư phụ của kiệt là đức quỳnh phúc sổ ngày thường dạy dỗ kiệt là con ra nói ai trong vòng nghe được tiếng nói của con người đó sẽ được ta cứu đó là thật nhưng mà đâu có phải bao nhiêu người mà hiểu được không cộng sản thì nói ông quỳnh Phúc sổ ờ, giết ờ, ông lâu rồi làm gì cũng sống lại Phật làm gì chết trở lại chút xíu câu chuyện thì à, từ à, đóng vai đóng vai à, gia các lượng rồi đóng vai lưu bôn và, để tiên tri cho mấy cái của à, của nhà minh á là nói về thư bối đồ rồi gia các lượng cũng nói ta, ta, à, sau này sẽ có một cái nước nhỏ sẽ có một cái đạo và dùng cái đạo để mà dạy dỗ nhân loại ăn hiền đó là chân thiện mỹ ngôi lúc gì chỉ mong tất cả mọi người chân thiện mỹ càng đông người đi về trời thì à, thì sẽ được các chư Phật thưởng nhiều bông sen nhiều huy chương là bông sen vậy đó khi vô tới à, miền Nam Phật dồn về Nam thì lúc đó ngày đại ca diếp đóng vai là ông trạng trình ngoài Bắc thì cho một cái lời nói chỉ một câu nói thôi mà hôm nay mình có một dãy đất miền Nam nhưng song song mình làm lên quá trời nghiệp cái nghiệp phải trả à, mắc nợ rồi phải trả tiền thì từ đó dân tộc Việt Nam á, mới có sự không có đoàn kết đấu đá lẫn nhau người Bắc á, nghe nói tiếng người Bắc á, lưu lót như Bắc Trọng nó hồ nó lưu lót quá người chung á, thì nói chuyện à, rất là cung kính đâu ra đó nhưng mà à, à, ta đây là mẹ mẹ rồi vua đó không người nam thì đồng bằng thì nhiêu sản phái xong rồi cá đồ ra ngoài thì thiệu cá là gom cỏ mới ra cỏ là rau miền nam mình thời xưa vô vô cá là có một buổi cơm ngon lành không cần phải lo lắng gì cho nên tàn tàn nhưng đó là quân tử thiệt đụng tới là mệt chứ không phải là người nam nét người bắc hay gì hết bắc trung nam đều là con rồng cháu tiên tự vì người pháp họ chia ba thứ tiếp để họ dễ đô hộ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là đại diện cho ba dòng máu con nước việt năm 1938 lá cờ vàng ba sọc đỏ đã có ở có mặt ở hàng xanh hà nội rồi chứ không phải đợi tới uh, à, bây giờ cái lá cờ phúc kiến mà bay tùm lum bệnh rồi lúc đó ngài chặn trình mới chỉ chúa nguyễn hoàng à, nam tiến thì tất cả dòng họ nhà nguyễn con cháu của nguyễn hoàng á thì mới theo lời tổ tiên thì à, tức lời cuối cùng đó là đại ca chơi của mình là vua bảo đại bị hồ chí minh à, nắm đầu quay như giấy hết vô hội đại thì mình tới uh, hình như đệ nhất công hoài đó là ngô đình diệm ngô đình diệm phải bị uh, mất chế độ đệ nhất sau hết cái đó mình tới tay ta bốn tướng đà lạc phải không ờ, nguyễn văn hai uh, gì lương đôn gì đó đại khái lịch sử việt nam có nhiều lắm nhớ không hết đại nói chung là đấu đá nhau rồi hết bốn tướng đà lạc rồi tới nguyễn khánh có râu không hết ông thắng rồi bắt đầu tới uh, à, hiệu rồi tới kỳ phải không cái cuối cùng phần mẫu mới giao nguyên cái nước việt nam cho uh, hồ chí minh luôn là 75 mà không có sự đổ nát chết chóc đó là cơ vận mẹ trên trời xây chuyển cho nước việt không bao chết chỉ trả cái nghiệp thôi tại vì mình nam tiến mình giết nhiều người quá mình mới trả cái nghiệp chúng thì giải thích lý do tại sao mà bề trên mới cho 5 tiếng Tại vì mỗi một dân tộc thì nó cũng giống như mỗi một cái giống lúa mỗi một cái giống uh, người nào khôn thì dạy những cái đứa em ngu tất cả nhân loại trên thế gian này cả người phi châu mà còn đang mặc sông chạy vòng vòng ở phi châu cũng là con lượng đế nha nhưng mà họ tầng trường thấp họ không có những công thức mà cao siêu để mà cải hóa họ mục đích của chúng ta xuống cái thế gian này tạm bỡ cõi ta bà khổ ải này để mà học để thăng tiến thành hồn chứ không phải mình xuống đây để mình chấp theo cái thân này mà ăn cho no cho bổ rồi gom đóng tiền vô chết rồi ngó nó không phải mục đích nó không phải vậy cho nên ở bề trên nó mới cho những cái sắc dân có một cái trí tuệ cao hơn đó là DNA con rồng cháu tim là con muôn ngâu cơ đó là chúng ta nó như người do thái vậy đó thì cái phong thủy nước Việt Nam là có cửu long chín con rồng cho nên tại sao bề trên chọn nước Việt trong tương lai là một cường quốc và một cái quốc gia có nền đạo đức số 1 trên thế giới mình không thể vậy nha mai mốt kìa không phải là mấy nội bẩn đó là mình đang nói về chuyện tương lai chút thì khi nam tím thương tự nha luôn á rồi uh, lưu bá ôm rồi uh, ông gia cát lượng ngài tái sanh thành đức thầy gọi là vũ sơn kỳ hướng lập ra cái nào tiếp nhưng mà cái sắc phàm những cái thời xưa đó, không có đủ thuốc men cho nên đức thầy chỉ sống khoảng như ta không quên này sáu mấy bảy chục rồi xong cái ngày đi mượn xác khác đầu hai làm khác à, hoặc chùm rồi cái một người khác nữa rồi ờ, đức bổn sư rồi lên tới sư dạy bán khoai bất cứ hình thức ngoại hình mình đừng có chấp hình tướng thì cái linh hồn của ngài đi tiếp tục cho tới cái cuối cùng mà hiện giờ người ta đang ờ, thờ á là, là trẻ trẻ đó với cái ờ, cái cái, miếng miếng màu nâu mà thờ rồi tượng trưng thôi sau này tất cả mấy cái đó khi ngài sắp sửa xuất hiện bây giờ thì ngài sẽ giải thích rõ thì con người của mình rất là phù du và bé bỏng dễ chết dễ đói dễ giận dễ nổi điên nữa <laughs> mình đang bởi vì à, lúc mình đang làm từ thiện à, lúc thì à, làm mấy cái chuyện à, nghịch đời người mình á, cái tâm của mình nó nhiều màu chập chờn nhiều màu nhiều sắc là vậy khi đức quỳnh hữu sổ là người cuối cùng một image của ngày hôm nay nhưng mà lúc đó thầy có hứa nha từ lúc ta xuất hiện cho đến lúc mà ta kết thúc cái màn này là trăm năm đúng không thầy hứa nhưng mà lý do tại sao nó hút bữa giờ hai ba năm rồi đó là do ba nhan của kiệt thắng thì cũng là một trong những người đóng phim của cái màn này tại vì 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình á thì nó thảm sầu lắm 7 tỷ người Việt Nam có 100 triệu người mà tự nhiên chết 70 triệu người còn 30 triệu người làm sao cho nên thì mỗi lần mà nghe mấy vị nói nhân loại sẽ nhiều bom nguyên tử nổ và sẽ có một sự uh, chết thảm khốc vậy thì động lòng đà thắng mỗi lần thắng thì bị giảm thọ nha để đánh đổi được ờ, cho tới ngày hôm nay nhưng mà cũng phải một chút xíu gì chứ đâu phải ai cũng là con phật ai cũng con của thượng đế cha trời mẹ đất đâu có những người con quỷ nó sống chung với chúng ta đồng lắm á thì cho nên 7 triệu người trong vòng tích tắc hai năm với thế gian không nhầm nhọ năm 2019 covid chưa tính trung cộng nó giấu nhiều nữa mà thời đó đó mà xét với bao nhiêu mấy chục chiếc uh, chiếc xe xe truck mà nó làm cái nhà thiêu lưu động á mà nó đốt khói lên đó, mấy gì trên trời la quá trời ơi nó đốt xác người gì đâu mà lên tới tầng trời đau đợi chẳng luôn cái mùi á thì trung cộng nó chết cũng nhiều lắm nó là người đầu tiên gì chảnh mấy con chụp hình nó gì kìa đây là rồi cái này rõ à không có lây không cần lây nó bị đứt rồi sư phụ ok lấy cái máy này quay không có lái này đâu có lái gì đâu này hơi lạnh gì đây mình là được lái nên mình đâu có ấy đâu mình quay mình áp lo là quý rồi con cảnh này con quay được rồi Chẳng chút nó tiếc ngang chút nhớ nhắc mình tới khúc nào nhé dạ. Chụp hình mấy ông rồng đúng không? Dạ, chụp rồi em Chú không kỹ hơn Thank you. tiếp nha để nó năm 1975 những đứa con của thượng đế được có một cái à, cục có commission cái mission đầu tiên là cái đốc nhà của à, lãnh sự quán của Mỹ á, là đương mới đi và có chiếc tàu Trường Sơn cũng đương mới đi những đợt đầu tiên rồi đến cái bà Mai Phương á quơ quơ cái áo cọt xê á <laughs> cũng được nữ hoàng Anh giới á cũng á. rồi sau đó những cái lớp dược biên hết dược biên rồi mình đi uh, bán chính thức à, đủ mọi cách mà con thượng đế nhiều chiêu lắm hết kiểu này tới kiểu khác càng đông ra hải ngoại càng tốt tại chất xám với đô la không ở sau này là đem về là không cần tiền của uh, World Bank nữa rồi hết cái đó tới ODP, PNC chung lại rất là đông rải khắp thế giới sau này tới người Bắc á, Hải Phòng hay là Hà Tĩnh đi cũng là họ có người Việt nha Tại vì họ thiếu phước hơn mình là vì 45 năm Cộng sản cai trị miền Bắc không có chùa à, nhưng mà họ có tinh thần quật cường lắm người bắc là đoàn kết lắm để giữ gìn tổ tiên của nước việt từ à, bên tàu qua người nam thấy vậy mà quên đi tại vì xuống nam mình à, xâm lấn của à, chân lập chim thành đó mình quên nhưng mà người bắc đó, họ có những cái bàn thờ tổ tiên đó là nguồn gốc tại vì khi mình chết á con cháu mà nó không biết mình thì ở đó giống như cái nursing home của dòng hồn vậy đó còn người nam không có cái nhà thờ à, tổ tiên gia ông như họ nguyễn họ ngô họ trần họ gì á mình không có cái đó rồi sau khi mình lưu lạc như vậy khắp năm châu người à, ngoài bắc sau này đi qua bên à, những cái nước giống như cộng hòa czech hay ukraine hay là nghe đó cũng lưu lạc nhé rồi đến viện gần đây là F1 cho tới F10 con ông cháu cha tụi nó cũng là chim hiền á cho tới ngày hôm nay đến lúc đến lúc đức thầy phải kia chúng ta phải chuẩn bị á chuẩn bị đi về á chứ không phải mình qua đây mình ở luôn 6 triệu chim hiền ngày hôm nay mấy vị nói sau này sẽ là 60 triệu khách hải ngoại tại vì xanh sôi nảy nở chứ đâu phải nhiêu đó hết đâu lúa mà nó mọc ra lẻ lắm chúng ta một ngày không xa sẽ có những cái chuyện biến động rất là lớn ở trên đất nước Việt Nam đó là ngày bây giờ hồi lúc mà mấy vị giải thích á, chế độ cộng sản thế giới là búa liềm á năm 1985 mấy vị Nga Xô sụp đổ tất cả những khối đồng màu à, đồng đức tây đức bức tường bá linh bị bể thì ở bề trên á, mà cho một lượt bên trắng bên đen nếu mà đậu đen mà đi một lượt á, thì nó sẽ không có sự kiềm chế cho nên nó cho bốn cây dù bốn nước cộng sản còn lại trên thế giới đó là à, trung cộng lãnh đầu là rắn đầu bự rồi tới nghe thì nó tàn rồi nhưng mà cái mầm móng nó còn cũng giống như cái đầu nó bị đứt không ngay xô cho đứt cũng còn putin lú lên <laughs> khúc để cho tiệt gốc luôn vậy đó rồi tới hàng à, bắc hàng việt nam đó là bốn cái dù để mà kèm chế lại cái trái đất này lúc nào nó cũng phải có yin and yang giống như có có hanh và có trượt có mặn có ngọt vậy trên bữa ăn mình vậy đó chứ không phải là ừ, không có người nào mà không thành tài mà không bị một con vợ hay một ông chồng đi xối chán đúng không nó phải có cái đó nữa ừ. không có những ông thầy quốc danh để mà lường gạt làm hư một cái dân tộc việt nam hư hết phật tử thì cũng không có những vị thầy đang ẩn tu để mà chờ để mà sửa lại đổi lại cái đạo phật thì thế gian này là gì thì nhờ những vị bồ tát ma quỷ này mà mình mới thành phật được những người hữu duyên hôm nay nghe tiếng nói của Kiệt gần 3 năm nay rất là đông Để chuẩn bị đi về chầu với cha với mẹ Là vì chúng ta lưu lạc hàng nhiều nghìn năm rồi Từ bên Tàu dài xuống nước Việt Rồi bây giờ mình hết nước Việt mình không còn quê hương nữa Mình đi qua hải ngoại ra hải ngoại không phải mình qua là để mình an thân ở đây rồi mình cứ đi uh, mở tiệm neo này rồi sẽ sang tiệm neo nọ cứ mở hoài rồi cuối cùng sao cuối cùng mình ngửi mấy cái chất đó hoài cái ngày cái mình đi vô bác sĩ bác sĩ cho mình tờ giấy méo mặt rồi mấy cái tiệm đó làm gì đổi ra thành tiền cũng ngó thôi à cái thời đại nó sẽ thay đổi theo dòng thời gian mục đích cuối cùng của cái thiên tâm đạo của cha đưa xuống thế gian này để thống nhất tất cả các đạo và những cái đạo mà ở miền Nam ra đời á đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đạo Hòa Hảo đạo Cao Đài sau này á, là tất cả tam giáo đồng nguyên đạo Phật đạo Tiên đạo Thánh sẽ nhập lại thành thiên tâm tại sao phật tử cứ nói ồ tôi tu phật cao nhất tôi không muốn à, theo thiên tâm thiên là tiên thấp hơn phật sai tại cái đánh dần của cái cái cái thế gian mình chữ tiên nó khác hơn chữ thiên không có cha không có phật tất cả các vị phật đều là con của thượng đế hết nha quý vị cha giống như tổng thống phật giống như phd một hiệu trưởng một thầy giáo thôi à nhưng mà vì từ thời thần tú á, đã làm sai lạc kinh điển rồi đến vô Việt Nam bây giờ quý vị không tin đi hỏi ông chủ trì chùa này ờ, ai nói vậy thầy tôi nói vậy thầy ông đâu thầy tôi chết rồi cứ lưu truyền như thế không có gì họ làm chứng mà trong khi ngày xưa Phật đã nói của cái thời đại này tất cả những gì ta nói là con nắm lá thôi chứ nó không phải cái rừng lá những gì Phật nói chỉ riêng chuyện của Phật thôi nhưng mà lúc đó Phật đi bảy bước mập bảy không xen ai là đạo Phật sẽ hiểu Phật nói là lúc mà cái phong sen đầu tiên mọc ra đó Thiên thượng là có cha ta rồi Thiên hạ là mình nè duy ngã Độc tôn Là chỉ có một cái gốc đạo là chân thiện mỹ thôi Thì Phật đã giải thích rồi Chẳng qua là bây giờ đó Họ không có thừa nhận cha với mẹ Cho nên cha mẹ mới buồn Mới cho Kiệt xuống đây để nói lại sự thật Ngoài kinh điển Ông Hoàng Đế Thích trong kinh của Lăng Nghiêm đó là tầng trời thứ hai chầu Phật ở trên trời có 36 ông trời á, giống như trái đất mình có ba bốn trăm ông tổng thống cái danh từ thôi à còn ông ông trời mà thật sự mà tạo ra cái trí khôn của mình á đó là thứ thiệt á, là cha đó là nắm cai quản tam cõi cõi trời cõi người và cõi thủy cung chúng ta làm cái gì đi nữa chúng ta có giỏi có khôn có tính toán cao siêu cỡ nào đi nữa thì quý vị nhìn thấy bao nhiêu chuyện nực cười á bay đăng à, bay đăng ăn gian lá phiếu cuối cùng cũng thua ở cái vùng này nè cộng sản nó có mua chuộc hết những cái người à, gọi là chống cộng thứ thiệt nha đầu tiên là chống cộng sau cái nó đưa bao thư vài ngàn thì chết nó đưa bao thư bự hơn bữa bự hơn là tới 100 200 ngàn có rồi là chống gậy rồi đó à, nhiều lắm kiều thấy ở xa nếu mình nhìn lại Nam Cali này là thủ đô của người Việt hải ngoại nay mình đang ở à, thủ đô mình nói chuyện thủ đô luôn mọi người thì có một con mắm cái mê hồ mắc mớ gì mà làm náo động cả Nam Cali không có ai đè được à thấy có vô duyên không tất cả đều là diễn trò hết diễn trò náo nhiệt cái, cái những cái cột trụ mà sau này nắm vận mệnh của quốc gia Việt Nam đó là 65% tuổi trẻ trong nước Việt và đồng thời và những đứa tuổi trẻ lớn lên ở đây cả con ông cháu cha luôn miễn nó đổi tư tưởng nó miễn nó có tài nếu mà mình ở thế này lâu lâu cái ông à, đài đài vậy qua cái lộn với anh kỹ của mình cái là náo nhiệt lên một cái để làm chi lấy động chế tịnh mình phải nên nhớ lâu lâu đàm vĩnh hưng xuống đây ke cái cả đống bà con ra biểu tình chạy cờ vàng ba sọc đỏ cái thằng nào mà cầm cờ vàng ba sọc đỏ chửi việt cộng chừng nào thằng đó lại là chánh ngôn việt cộng gốc á nó lãnh bao thơ bự của ban tiên giáo đó quý vị nên nhớ cho nên cái chiêu trò đó đến ngày hôm nay cả một tất cả miền bắc cali có 100 cái chùa quốc danh lúc mà quý vị có những cái hình không đợi nó coi ở dưới thì cầm à, áo à, vàng đúng không Giờ nhập ngủ vậy á đi ra ở ngoài còn mấy chị có cái chùa chảnh mấy ông xuống ồ tôi mà qua mỹ hả tôi mà không lụm đờ là gom lấy hết tiền của mấy bác già của Obama của Biden của Trump 600 ngàn đô tôi không về Việt Nam lên chức ở đây từ cái chức à, thì kheo lên tới thượng tọa là lạ bển lên tới là thượng tướng rồi đó song song hai chức sau này sẽ có một thời gian khi mà con bạch tuộc nghĩa là bạch tuộc trung cộng là mình đã nói rồi bạch tuộc việt nam á mà bển mà có ấy đó những cái ma mị này mấy ông cùng mừng nữa thôi giờ tôi không còn à, đóng kịch nữa tôi về tôi cứ vợ sướng hơn thì biết bao nhiêu chùa ở đây sẽ bán á quý vị sẽ chờ xem cái việc buồn là mình không có nói đụng chạm mình nói sự thật cái việc buồn á là lời thật những về chuyện nói gần 3 năm nay 178 cái clip lời từ trong lòng nói có chư Phật làm chứng chư thiên làm chứng nói giữa trời giữa đất không có ngại bất cứ gì hết lời người thiệt việc thiệt ở thế gian này thì không còn là tham tiền nữa cho nên bao nhiêu tiền của bao nhiêu trí lực tài lực đều cống hiến cho nhân loại cho đời mục đích để chi Mục đích là gì? Đã ngày xưa đã có thời với cha rồi Cái thế gian này còn sự bất công Thì sẽ không thành Phật Mà quý vị có tưởng tượng cái thế gian này còn sự bất công không? Mỗi ngày trong nhà mình có bất công Huống chi á, là nó ăn cắp lá phiếu Huống chi á, là bao nhiêu chuyện à, nghịch đời nó à, mình thấy á, những người mà vô thần họ làm nhưng mà thiệt đó một kiếp này kiệt sẽ về trời mấy vị nói rồi trong kinh địa mẫu mẹ có nói kiệt á đó. đó là khi cái thế giới này họ sẽ hiểu được có một cái đạo thiên tâm rất là chánh đạo và thống nhất tất cả các đạo lúc đó đức thầy là ngài đại ca diếp mà đức phật thích ca ngày xưa đó ở vào thời mạt pháp đức thầy sẽ trao bát và y lại cho phật di lạc thì ờ, đức thầy sẽ về với phật a di đà luôn cái đó là thiệt đó thì một đời này khi phật xuất hiện ở một cái thế gian này và sau cái thế chiến thứ ba đâu ai ngờ bây giờ cái thế chiến thứ ba cận kề mấy ngày hôm qua hôm kia hồng mập nó đói quá hay gì không biết nó bay lên một trăm nhiều hai trăm tám mươi chiếc máy bay luôn dân thì đói săn thì không có mà lê hù thôi à hôm qua hôm kia nó bay lên trời 280 chiếc rồi à, <laughs> vũ khí của trung cộng á bây giờ mình cứ nghĩ đi cái gì mà make in china cái đồ dởm thôi mình cũng sợ không chi vũ khí thằng nga là làm vũ khí mạnh đó mà hôm nay mình đã thấy rồi bởi gì nó tất cả không có sau này không có vũ khí nào mà xài được hết nó không đánh thôi nó đánh là nó thua liền khi nó thua là cái gì chiếc xà lan mà chìm á là chiếc xuồng con việt nam á cũng sẽ không có cái cái dặm để bê nữa rồi để để chèo nữa huống chi cái máy tu tôm đến lúc đó là sáu triệu chim hiền này nè mỗi người phải nghĩ ra một cái gì để mà góp sức đó là sự chuẩn bị của chúng ta ngày hôm nay đó là thiệt bất chiến tự nhiên thành là chỗ này á khi dòng đời sau 75 mình lưu lạc ra tới nơi này mình có bao nhiêu đứa con lớn lên ăn học thành tài ra trường ở ở hải ngoại này thật sự bản chất của người việt có nghe giàu cho mình ở phương trời nào ở tiểu bang nào có người việt không có người việt đến à, kiệt rất là ở à, trên núi kiệt tiếp xúc rất là nhiều mấy bác cả đời ở Việt Nam là giống như mình nói sorry nha giống như làm quán gọi là gì cà phê phải không à, à, rồi sau đây có lấy chồng Mỹ qua Mỹ nhưng mà đó ở tuổi về già đó cũng đi tìm lại những cái khu Việt Nam à. có người mình có tình có nghĩa ở chỗ đó đó rồi đẻ ra con cũng muốn con mình nói tiếng Việt nữa đúng không à, dâu chứ không mình ở đây là khỏi nói rồi quá trời luôn hồi nãy việc đi vô á là thấy à, một đống mấy đánh volleyball đó nói tiếng việt không mừng lần đầu tiên mới thấy được có đội banh mà nói tiếng đòn tiếng việt không ở bắc cali không có nha tại nó không có đông á nó không có công viên này nữa vô đó từ khu đó qua khu đó nó toàn tiếng việt không nó cũng vui á cái chuyện đứng ở đó cũng nãy giờ chơi với thằng hôm homeless cũng gần hai chục phút gọi mấy đứa này à, đứa nào cũng bận quá cái đó không bắt điện thoại cho nên bị trễ chứ hồi nãy á, là đúng 8 giờ à, 59 phút ông Uber ông bỏ kiệt ở túi ốc đó đó à cái mình kéo mấy cái này vô đi lên đây mình tưởng đâu cái chỗ đó nó bự là ngon quá mà về đâu chỗ này <laughs> cũng ok á cái đứng phải cũng uh, gần nửa tiếng